Xin chào các bạn lại là mình, mình là Linh Chen Movie. Hôm nay chúng ta sẽ review bộ phim Aquaman Đế vương Atlantis, mở đầu bộ phim. Chàng trai này tên là Thomas, nhiệm vụ của anh là canh gác ngọn hải đăng. Đêm đó trời nổi rông bão, anh cầm đèn pin ra kiểm tra, thì thấy có một cô gái bị trôi giạt vào bờ, khi đến gần thấy người đẹp vẫn còn sống, nên anh đành hy sinh bế về nhà nghỉ, à nhầm nhà mình, giật mình tỉnh dậy nàng túm lấy cổ anh ta, sau đó nàng còn phóng cây đinh ba vào chiếc tivi, nhớ lại đang bị thương nên nàng ngất xỉu tiếp, sáng hôm sau khi tỉnh lại nàng thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận, trước mặt nàng có một chậu nước, tiện tay liền bóc lấy một con cá nhỏ nhai ngấu nghiến, chàng trai nhìn thấy vậy bị đứng hình, chàng xin người đẹp đừng sơi con chó của mình, Thomas mời nàng dùng trà vì nó sẽ làm nàng cảm thấy tốt hơn, nàng tiên cái nhận lấy tách trà và nếm thử một ngụm cảm giác thật là Jomot, nàng giới thiệu mình tên Atlana, và là nữ hoàng của Biển Đông, nhà cũng gần Hoàng Sa Trường Sa nè, đúng như câu mưa dầm thấm đất cả hai cũng đã có tình cảm, nữ hoàng biển cả đã trốn thoát cuộc sắp đặt hôn nhân, và nàng đã tìm được tình yêu chân thật tại nơi này. Cả hai hôn nhau thắm thiết, sau nụ hôn đó thì nàng tiên cá đã có bầu, gia đình của họ có thêm một thành viên nhĩ, Thomas lấy tên một cơn bão lớn đặt tên cho cậu con trai là Arthur, với ý nghĩa bé sẽ là minh chứng của hai chủng tộc cùng chung sống, cả gia đình chụp ảnh kỷ niệm khoảng thời gian hạnh phúc. Nàng kể những câu chuyện về đế vương Atlantis cùng với cây đinh ba huyền thoại cho con trai, chú chó nhận ra có kẻ lạ mặt, một tiếng nổ vang lên, Bức tường đã bị phá hỏng, nàng giao con cho chồng mình, quân lính của Atlantis vây kính căn nhà, bọn chúng muốn bắt nàng trở về biển. Nàng có cây đinh ba nàng như hổ mọc thêm cánh, chẳng mấy chốc bọn binh tôm tướng cá bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy giải quyết được nhóm lính này, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Atlana quyết định trở về đại dương, bởi vì có thể lần tới vua ovat sẽ gửi cả đội quân đến bắt nàng. Đó là cách duy nhất để cứu gia đình nhỏ của họ. Nàng hứa sẽ trở lại khi mọi chuyện lắng xuống, nàng hôn chàng và chào tạm biệt con mình rồi rời đi. Thời gian bắt đầu trôi đi, cậu bé giờ đã bắt đầu đến trường. Một hôm cậu cùng các bạn học đi tham quan một thủy cung sâu dưới lòng đại dương, Cậu bé Arthur chào hỏi mấy chú cá, có hai cậu bạn to con ăn hiếp Arthur, nhìn thấy cậu bé bị ăn hiếp một con cá mập tấn công cửa kính, hai chú bé chưa kịp định, hình thì cá mập liên tiếp ủi mạnh làm kính bị dạn nứt, Arthur đặt tay lên cửa kính phát ra luồng sóng âm, cậu quay người lại đôi mắt chuyển sang màu vàng, phía sau tất cả loài hải sản đều tập hợp bảo vệ Arthur. Nhiều năm sau đó, Arthur đã trưởng thành, dưới đáy đại dương một nhóm cướp biển tấn công tàu lặn chở vũ khí hạt nhân Nga. Bọn chúng thảm sát những người lính hải quân, thuyền trưởng hải quân bị chúng áp giải đến chỗ thủ lĩnh đám hải tặc Chesiken. Tên cao to đen hôi này là David, hắn dùng gươm kết liễu thuyền trưởng, thủ lĩnh hải tặc phong cho con mình làm phó soái. Ông ta đưa cho con trai cây dao phai nhỏ và nói đây là của ông nội con, cùng với câu nói để đời một năm ăn cướp bằng ba năm làm. Ông ta đã lãnh hội câu nói của người cha quá cố, và nay sẽ chuyển lại cho con mình tiếp tục công danh sự nghiệp. Cậu con trai rút cây dao ra coi là biết ngay của mấy cha bán lẩu cá đuối ở Vũng Tàu. Lúc này ra đa quét được một vật thể lạ bay đến con tàu, khiến cho chiếc tàu lặn rung lắc. Chelsea nói chúng ta đang bị tấn công đó con trai, chiếc tàu bị đẩy lên trên mặt nước với tốc độ bàn thờ. Bên trong con tàu bọn hải tặc bị say sóng xém ói xuống sàn nhà, Aquamanland đã lẻn được vào bên trong. Bọn chúng xã đạn về phía chàng, anh lấy chiếc nắp đỡ đạn, lại một tên khác xuất hiện, nhưng cũng bị chàng đánh ngất. Một tên khác liều mạng nhảy ra, bị Arthur ném cho chiếc khiên bay ra xa, sẵn tiện cõng một tên chạy đâm vào cửa, và lỡ tay đóng cửa làm một em bị thương. Arthur tiến vào bên trong chơi đùa với mấy bạn mới quen, một tên khác chạy lại chơi trò thử tán vào mặt ai ngất trước. Có lẽ Arthur chơi trò này cũng giỏi, nên anh cướp hiền lành bị tán sắp mặt, cánh cửa kho ngư lôi được mở ra. Thủy thủ đoàn không tin vào mắt mình đó chính là Aquaman, mọi người nhanh chóng được giải cứu ra khỏi con tàu. Khi mọi người sắp trốn thoát, thì David xã đạn về phía Arthur, sau đó là cả hai lao vào sáp lá cà, Aquaman là tộc nhân Atlantis cho nên đao kiếm bất nhập, bách độc bất xâm. tên này bị anh hành cho ra vã, cha của hắn cũng xuất hiện, lão ta bắn một phát súng phóng lựu về phía Arthur, bị tấn công bất ngờ nên anh bị té sắp mặt, lão già đang đắc ý thì chàng trai tỉnh dậy, đang dự định nã phát súng thứ hai, Aquaman đã phóng một thanh sắt khiến lão bị dính trên tường, Aquaman thấy tên trẻ tuổi gọi bố, thì ra là hai cha con, anh rút thanh sắt ra cho lão và rời đi, nhưng lão ta đã bắn lén Aquaman, khiến một quả ngư lôi đè lên người của lão, đúng là gậy ong đập lưng ong. Cậu con trai van xin Aquaman hãy cứu lấy cha mình, nhưng Arthur lạnh nhạt nói đây là cái giá mà ông ta phải trả, khi giết quá nhiều người vô tội, sau đó anh rời đi. Để lại là hai cha con lão ta, cậu con trai cố gắng kéo quả ngư lôi nhưng vô dụng, thấy tình thế nguy hiểm, Ông ta lấy ra một lựu đạn và tháo sẵn kíp nổ, cậu con trai ngậm ngùi bỏ lại cha mình. Aquaman dùng sợi dây kéo thủy thủ đoàn quay về đất liền, trở về ngọn hải đăng, cha của Arthur vẫn đứng đợi vợ của mình. Vừa quay người đi thì cậu con trai đã xuất hiện, hai cha con ôm chầm lấy nhau. Cùng lúc này dưới lòng đại dương, vua Nê rất thống lĩnh binh đoàn hội hợp cùng với vua ôm xứ Atlantis, vua ôm nói thẳng kế hoặc thống lĩnh bảy vương quốc và thảo phạt người đất liền. Vua Nê rớt còn nhắc lại vua ôm vẫn còn người anh trai trên đất liền và người này có thể ngồi trên vương vị Atlantis. Đang nói chuyện thì một tiếng nổ lớn phát ra, con tàu ngầm của Nga tấn công vào cung điện nơi hai vị vua đang đứng, khiến cho cung điện đổ sập, cả hai vua đồng loạt bay đến chiếc tàu ngầm, một quả ngư lôi lại đến, vụ nổ bất ngờ khiến vua Nezert bị đè bởi khối đá lớn, vua ôm nhấc tảng đá giải cứu cho ông, sau đó anh ta cưỡi một thú cưng của mình lao vút về chiếc tàu, ông dùng cây đinh ba gạch một đường lớn trên thân tàu, dễ dàng phá hủy con tàu, vua Nezert đồng ý gia nhập liên minh của vua ôm, David cầm con dao của cha để lại, Hắn ta ngồi một mình trên chiếc tàu, một con tàu khác to hơn gấp nhiều lần xuất hiện. Nhóm binh lính Atlantis dần xuất hiện, bọn chúng bước lại gần David sau đó ấn nút, hình dáng của vua ôm dần xuất hiện, thì ra vụ cướp tàu ngầm chính là sự sắp đặt của vua ôm, để kéo vua Nezert về phe của anh ta. Vua ôm giao ra một túi vàng kết thúc giao kèo, Lúc này trên đất liền chàng trai Arthur đỡ cha mình lên xe, anh gặp một cô gái xinh đẹp, đây chính là công chúa Meza con của vua Nezet, nàng muốn Arthur cùng mình quay về Atlantis giành lại ngai vàng, bởi vì em trai của anh sắp tuyên chiến với con người trên mặt đất và hàng tỷ người sẽ phải bỏ mạng. Beza nói Vuko đã biết được tung tích của cây đinh ba huyền thoại và nếu giành được nó thì anh sẽ được người dân Atlantic kính trọng. Tuy nhiên nàng có nói gì thì Arthur vẫn từ chối trách nhiệm này. Hai cha con Arthur đang trên đường về nhà, anh cảm nhận luồng gió lạnh kéo đến, từ xa một cơn sóng thần kéo đến, cảm nhận được điều nguy hiểm phải đối mặt. Arthur tăng tốc cố chạy thoát khỏi con sóng, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm. Arthur bị một khúc cây đánh bay khỏi xe, anh bị lạc mất tung tích của bố. Đang lúc hoang mang thì một vòng nước xoáy xuất hiện và dần lan ra xung quanh. Thì ra công chúa Meza dùng sức mạnh giúp đỡ anh, chiếc xe của Arthur đã hiện ra. Meza dùng tay hút hết nước trong người của Thomas. Ông tỉnh lại phun những ngụm nước cuối cùng ra ngoài. Arthur vô cùng biết ơn người đẹp, nàng nói những chuyện này đều do em trai anh làm ra cả. Sáng hôm sau, Arthur cũng dẫn người đẹp đi đến mũi Cà Mau. Chàng giới thiệu nơi đây chính là nơi Vu Cô đã dạy chàng học mọi thứ, ngay từ nhỏ dòng máu Atlantis đã giúp anh nói chuyện và di chuyển dưới nước dễ dàng. Vuko được nữ hoàng giao phó huấn luyện Arthur thành tài, thế giới dưới đại dương hệt như trong phim Avatar. Cậu bé chơi đùa cùng các chú cá heo, sau đó trở về ngồi cạnh Vuko, trở về thực tại, chàng và người đẹp đi đến chiếc tàu của nàng. Nơi cất giấu con tàu là một bãi rác dưới đại dương, chàng chê con tàu chắc sẽ hồi lắm đây, nhưng người đẹp nói còn đỡ hơn là mùi của chàng, anh thơ ngẫm nghĩ rồi ngửi vào nách, cảm giác nhợn nhợn muốn ói xảy ra, phi thuyền hình con cá lao nhanh trong mặt nước, cả hai đã tiến vào vương quốc Atlantis, nơi này cảnh vật xinh đẹp hơn trong suy nghĩ của chàng. Bê ra giới thiệu an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, kẻ địch không thể qua mặt các khẩu súng Hizo, cùng bọn lính canh. Nàng vượt qua trạm kiểm soát, người đẹp chúc mừng Arthur đã trở về nhà của mình. Arthur thích thú nhìn xung quanh, đây chính là quê ngoại của chàng, Mê ra lái con tàu đến một nơi an toàn, bên trong con tàu cũ kỹ là một khoảng không, chàng gặp lại người thầy dạy học thuở nhỏ, vu cô kể lại sự việc con tàu ngầm tấn công cha nàng và vua ôm, cha của nàng đã bị dụ liên minh với vua ôm, và họ chuẩn bị dẫn quân áp đảo hai vương quốc còn lại để kéo thêm đồng minh. Chỉ có một cách cứu vãn mọi chuyện đó là A giành lại ngai vàng của chàng. Vu cô cũng lý giải chỉ cần tìm được cây đinh ba huyền thoại thì người dân sẽ có lòng tin nơi cháu mà thôi, Cây đinh ba là một bảo vật có thật, nó được rèn bởi những bậc thầy vũ khí, được luyện từ thép của Poseidon, dành riêng cho vị vua đầu tiên của Atlantis, và trước khi sụp đổ, Atlantis từng là một vương quốc thống nhất, đó là thời kỳ thịnh vượng và tiến bộ công nghệ, cùng với phát triển năng lượng không giới hạn. Nhưng bởi vì tham vọng quá lớn và thèm khát năng lượng cực hạn mà nhà vua Atlan đã đưa vương quốc đến sự sụp đổ, đây cũng là thời kỳ tăm tối nhất, đại dương nhấm chìm vương quốc Atlantis. Nhưng một cánh cửa đóng lại đồng nghĩa với một cánh cửa khác được mở ra, người Atlantis có được khả năng thở dưới nước và dần dần tiến hóa, nhưng một số khác còn lại vẫn bị thoái hóa. Nhà vua đã sống phần rời còn lại bằng cách tự lưu đẩy bản thân đến một nơi xa xôi, Vuko cũng lấy ra một bản thảo cổ văn có từ thời của vua Atlant nó là chìa khóa đưa họ đến với cây đinh ba, trên đó khắc ký tự của vương quốc sa mạc. Họ phải đến nơi này để có thêm thông tin, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra, đội vệ binh của Atlantis phát hiện ra kẻ lạ mặt, Vuko không cho mê ra lộ diện, một mình chàng đối đầu với đội vệ binh. Arthur tha hồ chơi đùa cùng các binh tôm tướng cá, Beza thừa lúc chúng không để ý đã nhặt cổ vật và rời đi, đội binh màu đỏ xuất hiện, Arthur lấy một trọi ba, Chàng hạ chúng chưa đầy một nốt nhạc, tên chỉ huy đứng phía sau quan sát cũng xuất hiện, a thơ biết tên này muốn đánh nhau lên trời tới bến, cuộc chiến kẻ 8 cân người nữa tấn, rõ ràng có bộ giáp nên hắn ta đã đánh a thơ một đấm bay ra xa. Sau đó tặng cho chàng một đấm khuyến mãi, khi tỉnh dậy a thơ thấy mình đã bị xích lại giữa Hoàng cung Atlantis, Vua ôm ngồi trên ngai vàng, hắn cảm thấy thỏa mãn khi anh trai đang quỳ trước mặt. Vua ôm cho rằng Arthur là một nỗi nhục của Atlantis và hận không thể giết chết chàng. Arthur nghe những lời này nổi điên bay thẳng về phía em trai, nhưng anh bị cản bởi những sợi xích. Meza và Vuko chỉ ngồi quan sát không dám hành động. Vua ôm cho rằng người mặt đất đã làm ô nhiễm môi trường biển và còn thảm sát giống loài hải sản. Hắn cho rằng Arthur đi theo phe của con người chống lại đồng loại. Arthur nói mình đến đây là để ngăn cản hành động điên cuồng của em trai. Vua ôm chấp nhận khiêu chiến của Arthur, hắn muốn bảy vương quốc cam tâm phục tùng mình. Vuko và người đẹp mê ra biết rằng vua ôm đang dụ Arthur chiến đấu, bởi môi trường nước là lợi thế của hắn ta. Nếu Arthur thắng hắn sẽ cho ngưng lại cuộc chiến, còn nếu anh thua thì sẽ phải chết hắn ta tuyên bố cả hai sẽ chiến đấu tại vòng lừa, A thơ được tự chọn áo giáp cùng các món vũ khí cũ kỹ, Vuko cảnh báo nơi đây không phải là lợi thế của chàng. Ông phóng cây đinh ba về phía A thơ. ký ức ngày xưa quay về, lúc đó là ngày mà A thơ tiếp nhận cây đinh ba mẹ anh để lại, Trước khi chết nữ hoàng đã nhờ ông dạy dỗ cho con trai, Vuko dạy cho chàng tuyệt chiêu mạnh nhất của ông, đó là chiêu hồi mã thương. Vuko nói đây là vũ khí của hoàng gia, chỉ khi sử dụng dành thì cậu mới có thể làm vua của Atlantis, căn bản chàng trai chỉ muốn được gặp lại mẹ mình mà thôi. Vuko cũng lý giải đó là muốn bảo vệ cháu nên nữ hoàng mới trở về đại dương, nhưng khi khiOvat biết đến sự tồn tại của Arthur, ông ta đã hiến tế mẹ chàng cho bọn biển sâu, Chàng trai thề rằng anh sẽ nhớ mãi chuyện này, vua ôm trao cho công chúa mê ra chiếc vòng ngọc trai. Hắn nói đây là tín vật mà mà mẹ hắn để lại cho con dâu. Đang nói chuyện thì Vu cô dẫn Arthur đến nơi. Tại đây Arthur cũng biết được công chúa mê ra là hôn thê của em trai mình. Vua ôm kể cho anh trai nghe về quái vật cổ đại Kazathen, Đến nỗi vua Atlan cũng phải kính trọng nó một phần, và ông đã phong ấn nó dưới đáy đại dương sâu thẳm. Arthur nói với vua ôm, rằng anh rất muốn được gặp em trai hơn ai hết, để cậu không cảm thấy cô đơn như mình, cho đến khi gặp nhau thì em trai lại là kẻ hiếu chiến. Cuộc chiến bắt đầu, vua ôm đội mũ bay thẳng lên trên vòng lửa, người dân Atlantis đã đứng nghẹt khán đài cổ vũ cho nhà vua, đến khi Arthur xuất hiện, mọi người xem chàng là đồ phản bội, con bạch tuộc đánh chống cổ vũ trận chiến, dưới đấu trường, vua ôm sử dụng cây đinh ba của vua cha, còn Arthur sử dụng đinh ba của mẹ anh, hai anh em lao vào nhau tử chiến, trận đấu ngang sức ngang tài, nhưng càng về sau, vua ôm đã bọc rõ tài năng dưới nước của mình, dồn Arthur vào vách đá. Vua ôm siết cổ anh trai bằng cây đinh ba và lao thẳng xuống nham thạch. Đến phút cuối thơ đã lật người đạp vua ôm rơi thẳng vào dung nham, tuy nhiên đây lại là địa bàn của hắn, vua ôm dùng đinh ba hất dung nham vào Arthur. Sau khi xé tan dung nham, hai anh em lao cực nhanh vào đối thủ, hai thần khí va chạm mạnh bắn ra một lực sát thương cực mạnh, Công chúa Meza biết Arthur sẽ gặp nguy hiểm nên nàng bỏ ra ngoài, vua ôm liên tục tấn công dồn Arthur vào thế bị động, sau đó hắn dùng hồi mã thương chảy từ trên cao xuống dưới, sau nhiều lần chống đỡ thì cây đinh ba cũng bị xé đôi. Dân chúng gieo hò chiến thắng của vua ôm, chưa dừng lại mọi chuyện hắn còn định kết liễu anh trai, một tia nước xoáy đã kéo hắn trở về đấu trường, tạo thành một vùng chống khí, sau đó tát cả bọt nước ập vào vua ôm, người đẹp Meza chính là người làm điều đó. Nàng lấy phi thuyền ứng cứu Arthur, Cả hai cùng nhau chạy khỏi hoàng cung Atlantis, phía sau tàu chiến của vụ ôm bám sát chiếc tàu của nàng, với bằng lái lụa của mình nàng né đông rồi lại tránh tây, sau đó nhắm thẳng về phía cánh cổng mà đi. Những chiếc tàu hình cá đuối bị bỏ mặt ra phía sau, trong đó một chiếc bám sát và cố tình bay tiếp cận nàng. Người lái con tàu này không ai xa lạ chính là vua ôm, bê ra lượn con tàu sang một hướng khác, nơi này lại rơi vào tầm ngắm của mấy khẩu súng ra Tuy nhiên chính nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, những chiếc tàu bám theo đều bị banh xác, riêng mỗi chiếc của vua ôm vẫn vẫn bám sát họ, vua ôm ngắm bắn con tàu của Meza, chiếc tàu bị trúng đạn cả hai rơi vào hố dung nham, thì ra đây là kế để đánh lạc hướng vua ôm. Arthur dùng ngôn ngữ cơ thể nhờ chú cá voi há miệng cho cả hai ẩn trốn, người đẹp vô cùng ngạc nhiên với năng lực này của chàng, bởi vì ngay tộc nhân Atlantis chưa ai có sức mạnh đến như vậy, chàng lý giải mình có thể hiểu được chúng và chúng cũng hiểu được chàng. Sau đó họ cũng ra khỏi mặt biển tiến đến vương quốc người sa mạc, đôi trai tài gái sắc ngồi máy bay lướt trên hoang mạc Sahara rộng lớn. Nàng nói đây là lần đầu tiên đi máy bay, và nàng cũng không thể quay về nhà được nữa với tội danh phản quốc. Đôi khi chúng ta phải làm chuyện đúng, dù trái tim có đau nhói vì nó, trở lại Hoàng cung Atlantis, ngay từ đầu vua ôm đã đặt máy theo dõi vào chiếc vòng của Meza, cho nên nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tay của hắn ta, con tàu của người Atlantis đã tiến vào Hoàng cung của vương quốc người cá, vua ôm đến gặp vua Zico để yêu cầu ông ta tham gia liên minh hủy diệt người mặt đất, nhưng tiếc rằng nhà vua Zico từ chối thẳng thừng. Hắn cho rằng Zico là một người hèn nhát, vua Zico nổi giận lao đến tấn công, nhưng rất nhanh đã bị vua ôm kết liễu. Những thuộc hạ của ông cũng bị thủ tiêu, vua ôm nhìn con gái của vua Zico nói nàng hãy chuẩn bị đại quân tham gia liên minh. Tiếp theo là họ sẽ tiến đến vương quốc người biển mặn, tại một nơi nào đó Thái Bình Dương, quân lính Atlantic đem bộ giáp mới nhất đến cho David, vua ôm phong cho hắn ta làm tướng dẫn đầu giết chết Arthur, thứ mạnh nhất nhất của bộ giáp là cây súng laser, với sức mạnh thổi bay một ngọn núi dễ như chơi, David vô cùng mãn nguyện, hắn đem bộ giáp về tháo giáp lại cho ngầu, thay đổi màu trắng thành màu đen. Tháo cây súng chế làm chiếc mũ với con mắt chứa tia lửa nguyên tử, công chúa Meza đã nhìn ra lối vào vương quốc sa mạc. Meza mở cuộc phóng ra ngoài, cơ trưởng còn đang ngỡ ngàng thì Arthur cũng lo người bay theo, là nhân vật chính nên hai người không cần dù vẫn tiếp đất an toàn, họ tiếp tục tìm kiếm lối vào vương quốc sa mạc, đôi trai tài gái sắc sắp trở thành món cá phơi một nắng, Chàng chặn đầu bê ra nói chúng ta đi lạc rồi, vừa nói được vài câu thì chàng bị lọt vào một hồ cát, biết ngay là lối vào nên bê ra phóng theo chàng trai, chàng nắm tay người đẹp kéo nàng lại tránh rơi xuống vực sâu, sau đó họ tiến vào bên trong đại điện, đây chính là sảnh đường vũ khí, nơi chế tạo cây đinh bao huyền thoại, nàng và Arthur đi đến một bệ đá, vừa nhìn bê ra đã biết chìa khóa chính là khối kim loại cổ, nàng gắn nó vào bệ đá, nhưng không hoạt động được, người đẹp lấy tay rút nước từ cơ thể của Arthur, vừa cho vào khối kim loại, ánh sáng xanh hiện lên lan tỏa toàn bộ chìa khóa, nguồn năng lượng được kích hoạt, hình bóng của nhà vua Atlan hiện lên, trên tay ông là cây đinh ba chứa sức mạnh của Atlantis, nếu nằm trong tay người thừa kế thật sự sẽ hợp nhất các vương quốc và các dấu hiệu để đi đến nơi cất giấu cây đinh ba. Nói xong ông biến mất, bệ đá cũng trở lại như cũ, người đẹp cầm chìa khóa lên và đập nát, hai người đang nói chuyện thì vô tình chạm vào một cơ quan, phía dưới là một cái chai bằng sành, Arthur nhặt lên mở ra xem bên trong là một tấm bản đồ chỉ đường. Điểm đến tiếp theo của họ là Sicily của nước Ý. Arthur và người đẹp ngồi trên một chiếc xe nhỏ đi đến đây. Nơi này xinh đẹp cảnh vật khác xa với thành phố dưới biển sâu. Arthur còn mua một bó hồng tặng người đẹp. Nàng nhìn thấy người dân đang ăn trái cây, thế là nàng cũng bắt chước nhai bông hồng một cách ngon lành. Arthur nhìn vẻ mặt ngây ngô của nàng, anh cũng cầm bó hoa lên cắn một bông ngấu nghiến, bước đến một đài phun nước, Arthur đưa một đồng tiền vàng cho Meza, nàng lại trao cho một bé gái, cô bé cầu nguyện và ném đồng tiền xuống nước, bê ra dùng phép thuật biến ra những chú cá nhảy múa, cô bé vô cùng ngạc nhiên trước phép lạ, họ đi tiếp đến một điện thờ cổ, Arthur à nhớ lại những lời của vua Atlan, anh lấy cái chai sành ra xem, thì phát hiện ra đó là một tọa độ được chỉ dẫn, chàng nhìn thấy bức tượng nhà vua đầy tiên của thành Rome, anh đặt cái chai lên tay bức tượng, sau đó ra phía sau quan sát, và họ đã nhìn ra nơi họ cần đến. Cô nàng tò mò bước lên bệ đá xem thử và trượt chân té ngã, Arthur đã hứng chọn người đẹp vào lòng, trái tim của công chúa rung động với chàng trai sáu múi. Đang tình cảm thì bức tượng đá nổ tung, người tấn công bọn họ chính là quân lính Atlantis, dẫn đầu không ai khác chính là David, để bảo vệ người đẹp Arthur đã trúng một đòn laser từ David, công chúa Meza bị cản lại bởi quân lính, biết không thể nói chuyện được nên nàng quyết định đánh phủ đầu, căn bản những tên này không phải đối thủ của Meza, tuy nhiên bọn chúng lấy số lượng đáp trả, biết khó đánh tay đôi nên công chúa bỏ chạy, quân lính Atlantic vẫn nã đạn liên tục vào người đẹp, Phía dưới vẫn còn một tên bám đeo nàng, sau khi bay qua một tòa nhà hắn cũng bắn trúng nền nhà khiến người đẹp rơi xuống đất. Hắn ta túm lấy cổ người đẹp nâng lên, bê ra ngắt nguồn nước chính của hắn ta, lúc sắp chết thì ông trời cũng không tuyệt đường cá ta, vừa may nhìn thấy bồn cầu chứa nước, hắn lao đầu vào chiếc bồn cầu, cảm giác phê đúng chữ E kéo dài, Bê ra nhìn thấy những chai rượu chảy nước, nàng vận công phá vỡ hết các tủ rượu, tiếp theo là chiêu vạn kiếm quy tông hạ gục hết đám lính, một mình David truy sát Arthur, cánh tay của chàng bị bỏng do tia laser, David còn dùng dao đâm vào vai của Arthur, hắn thừa thế chém thêm vài nhát vào lưng anh, David bắn tia lửa nguyên tử khiến anh rơi khỏi ngọn núi, hắn ta vẫn bám theo Arthur. Chàng nắm bộ giáp đập cho hắn sắp mặt, David đá anh văng xuống mái nhà, hắn ta còn tiết lộ vua ôm vẫn luôn theo dõi công chúa Meza bấy lâu nay. Hắn dùng tia lửa bắn chàng, nhưng Arthur đã né kịp thời, lầu chuông bị nổ banh chành, cái chuông rơi xuống chỗ cô bé nhỏ đang đứng, Arthur đã kịp thời hất văng cái chuông. Trong lúc sơ tán người dân khỏi nơi nguy hiểm, David thử cơ hội đánh lén Arthur, tuy nhiên chàng nắm lấy sợi dây kéo hắn lại tặng cho một đấm, vừa giúp mũi tên ra ngoài thì David lại đâm tới một dao. Anh cũng hất văng tên này ra xa, David bay lên cao, bộ giáp của hắn ta bắt đầu bị lỗi, Arthur ném sợi xích gắn cặp chùy phá vỡ mặt nạ, rất nhanh tên này đã bị hạ và rơi xuống vách đá, người đẹp chạy lại đỡ lấy chàng, Arthur nói nàng đang bị theo dõi, bê ra tháo chiếc vòng ra đập nát, sau đó anh nằm lên đùi nàng bất tỉnh, khi anh tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một con tàu nhỏ, Vết thương của anh cũng đã lành hẳn, bê ra ngồi phía trước mũi tàu thổi sáo, anh hỏi nàng ăn cắp chiếc thuyền này hả, nàng lại tưởng đây là thuyền công cộng, anh chỉ lắc đầu cười mà thôi, con đường đi đến cây đinh ba phải băng qua vương quốc của người biển sâu, đó chính là sinh vật giết chết mẹ của chàng, vua ôm cũng đã điều tra được tể tướng vu cô chính là kẻ phản bội thông đồng với công chúa meza hắn ta cho người nhốt vu cô lại hành trình vào vương quốc biển sâu vô cùng nguy hiểm mưa bão sấm chớp đều có đủ một tên người biển sâu xuất hiện với cơ thể như một con quái vật arthur xé một thanh gỗ đối đầu quái vật meza cũng không kém dùng năng lực điều khiển nước của nàng sau đó đạp một con khác thành xiên que Arthur cũng giết được con ban đầu, bọn chúng ngày càng đông hơn trước, bê ra phóng mũi giáo xuyên que được hai con quái vật, chàng chụp sợi dây ném ngã cột đường. lúc này tình thế nguy hiểm, anh dẫn người đẹp nắp vào trong bong tàu, sau đó, Arthur đốt pháo sáng đuổi bọn quái vật, Arthur nắm tay người đẹp nhảy xuống biển, lũ quái vật cũng bám sát họ, dưới biển bây giờ không phải là một vài chục con, mà số lượng đã lên đến hàng triệu con quái vật, nhờ có pháo sáng mở đường nên bọn chúng không dám tiếp cận hai người, Beza cũng dùng phép thuật xé nước mở đường. Nàng nhìn thấy phía trước có ánh sáng, Beza cùng chàng tiến thẳng đến hẻm thông đạo, đến nơi bọn quái vật biển sâu không dám đi vào, bây giờ họ không còn lựa chọn nào khác, anh nắm lấy tay người đẹp lao thẳng vào vùng nước xoáy, trong cơn lốc hai người đã lạc mất nhau, Nàng đã vượt qua thông đạo tiến vào không gian nước khác, một người tốt đã cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm, Arthur cũng đã thoát khỏi mặt nước, đây chính là vùng biển ẩn nằm trong tâm trái đất, bê ra tỉnh lại thấy trước mặt là một quái vật biển sâu, nhưng khi người này cởi bỏ lớp vỏ bên ngoài ra, một điều bất ngờ mà Arthur tưởng chừng cả đời này sẽ không thể xảy ra, đó chính là mẹ của anh vẫn còn sống, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, Bà kể lại từ lúc vua vuaOvat đã hiến tế bà năm xưa cho người biển sâu, bà đã chiến đấu như họ và lạc đến nơi này. Bà rất muốn quay về, nhưng chỉ có cây đinh ba mới có thể làm chuyện đó. Nó được bảo vệ bởi quái vật Kazaten, và nó quá mạnh, bà đã thử nhiều năm nhưng vẫn không thể. Bởi vì con quái vật chỉ cho chép phép vị vua thật sự lấy cây đinh ba, và hỏi con trai có sẵn sàng để trở thành vua của Atlantis chưa. Arthur lặn sâu vào thác nước, trước mặt anh chính là cây đinh ba huyền thoại, nó đang nằm trong tay vua Atlan. Quái vật cảm nhận có người lạ mặt, nó vươn xúc tu ra khỏi mặt bùn sâu. Galathen chê dòng máu lai tạp như ngươi, cũng dám đến đây lấy cây đinh ba sao, nó dùng xúc tu đánh bật Arthur, đối diện trước quái vật to lớn, Arthur hầu như không có cửa để chiến thắng. Lúc quái vật dùng đòn cuối thì Arthur dùng thuật tâm linh tương thông, anh nói lên những lời đáy lòng quái vật, Kara Thanh ngạc nhiên vì từ xưa đến nay ngoài vua Atlan không ai có thể hiểu được nỗi lòng của nó, quái vật cho anh cơ hội lấy cây đinh ba, Arthur bước đến chỗ cây đinh ba, anh nhẹ nhàng lấy cây đinh ba khỏi tay vua Atlan, sức mạnh của cây đinh ba truyền vào cơ thể của Arthur, kết nối các tế bào trở nên hoàn thiện nhất. Arthur bước ra khỏi thác nước với thân sắc vàng ròng, cùng lúc này, vua ôm chỉ huy quân đội liên minh tiến đánh vương quốc biển mặn, chỉ cần hợp nhất người biển mặn thì liên minh Atlantic có thể thống nhất đất liền và biển cả. Vua của người biển ạn là một con cua biển, cùng với quân đoàn cua ghẹ ba khía của ông, quân đoàn Atlantic phát động tổng tiến công thảo phạt vương quốc biển mặn, hai bên kịch liệt bắn về phía đối phương, không ai thua ai, người biển mặn sở hữu địa hình dung nham, và đại pháo nham thạch xé tan chiến thuyền Atlantis, nhưng cuộc chiến một bên là liên minh ba vương quốc, phía còn lại là một vương quốc thì không thể chống đỡ nổi. Vua ôm rất nhanh đã hạ được vua biển mặn, nhà vua biển mặn tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng cho dù có chết, vua ôm định kết liễu ông, thì một xúc tu đánh bật hắn ra xa, lúc này mặt đất bắt đầu nứt ra, lớp dung nham bắn khắp nơi, quái vật Kazaten trong truyền thuyết đã trỗi dậy, trên đầu Kazaten không ai xa lạ chính là Arthur, và trên tay anh còn cầm cây đinh ba của vua Atlan, quái vật xé nát một phi thuyền của vua Ôm, hắn ta ra lệnh tổng tấn công Arthur, nhưng xem ra trong tình huống này cứ như lấy trứng trọi đá, Kazaten không hề bị chảy xước, anh điều khiển đinh ba khuếch trương sức mạnh, kết nối với các loài hải sản chống lại quân đoàn Atlantis, linh minh của vua Ôm bị tan rã nhanh chóng, lúc này phía sau Arthur xuất hiện hàng triệu loài hải sản lớn nhỏ các kiểu, lao đến xé nát các chiến thuyền Atlantis, vụ ôm cho thuyền bắn lén Arthur, còn truy kích liên tục, Beza phá vỡ các chiến thuyền, nàng nói có quá nhiều thương vong và họ cần phải chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, nàng nhắc anh hãy chiến đấu tại nơi sở trường của mình. Sau đó cả hai ôm hôn nhau thắm thiết, chàng còn điều khiển được người biển sâu, mệnh danh kẻ sát thủ máu lạnh của địa dương, công chúa Meza khuyên cha từ bỏ cuộc chiến, bởi vì đức vua thật sự đã xuất hiện, Arthur và vua ôm choảng nhau kịch liệt, sau đó anh dụ em trai đuổi theo mình lên khỏi mặt nước, sấm chớp nổ vang trời, cuộc chiến giành vương vị chính thức diễn ra, người dân của các vương quốc đều ngừng chiến để đón chờ kết quả. Hai anh em lao vào nhau, tiếng vang của đinh ba khi va chạm vào nhau giữa đội, Arthur chiếm ưu thế trận chiến, anh muốn em trai hãy đầu hàng, nhưng tên này nhất quyết không chịu thua, bắt buộc Arthur phải sử dụng tuyệt chiêu hồi mã thương mà Vuko đã dạy anh. Ôm bị đả thương bởi sức mạnh cây đinh ba huyền thoại, sau đó, Arthur đánh vỡ cây đinh ba của em trai, khẳng định anh đã chiến thắng. Arthur còn dùng đinh ba dí vào cổ của em trai, nhưng anh đã tha cho hắn ta một mạng. Nữ hoàng cũng xuất hiện, vụ ôm ngơ ngác nhìn mẫu thân. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, bà nói mình rất thương hai người con, nhưng ôm đã hoàn toàn lạc lối. Vu cô dẫn quân đội tiến đến thăm kiến nữ hoàng. Vu cô sai quân lính bắt nhốt vô ôm, Lúc này Arthur chính thức là vua của vương quốc Atlantis, cũng hoàn thành sứ mạng thống nhất các vương quốc. Arthur ôm hôn người đẹp, sau đó vung cây đinh ba chứng tỏ mình là bá chủ của đại dương. Quái vật Kazaten cũng vui mừng trỗi dậy. Sáng hôm sau, Thomas bước đến bến tàu, ông không ngờ rằng mình gặp lại vợ sau nhiều năm xa cách, hai người quán quýt lấy nhau. Cả đời của ông là người tốt và cái kết cũng tốt đẹp như vậy đúng không nè? Thật ra tình yêu trên thế gian này không bao giờ định sẵn, chỉ khi chúng ta gặp được một nửa thật sự của cuộc đời, điều đó làm chúng ta mạnh mẽ hơn, vươn xa hơn bao giờ hết, cũng như cha mẹ của Arthur, một người canh gác hải đăng trên mặt đất, người kia là nữ hoàng dưới biển sâu, và sanh ra Arthur, người bị coi là dòng máu lai tạp, nhưng anh đã được đức vua Atlan chọn để bảo vệ biển cả là người đầy đủ quyền năng và đức hạnh thống nhất các vương quốc. Cảm ơn các bạn đã ủng